Về tính chất hóa học thì tính chất đầu tiên của sắt mà chúng ta phải biết đó chính là uh, sắt có khả năng tác dụng được với phi kim các em ạ. Uh, sắt có thể tác dụng được với oxy. Đấy nhỉ? Và đối với kim loại sắt của chúng ta thì chúng ta nhớ giúp thầy đó là kim loại sắt là một trong các kim loại mà nó có nhiều hóa trị. Đấy nó có hai hóa trị và hóa trị của nó có thể biến động uh, tùy thuộc vào cái khả năng phản ứng hoặc là tùy thuộc vào cái chất mà nó phản ứng các em nhé tùy thuộc vào cái chất phản ứng hoặc là khả năng phản ứng. Vì thế nên là khi mà chúng ta học về sắt hay là các tính chất hóa học của sắt thì chúng ta phải chú ý gắn sắt đấy vào từng cái điều kiện cụ thể. Gắn sắt vào từng điều kiện cụ thể các em nhé. Ví dụ này khi phản ứng với oxy thì sao? À, khi phản ứng với oxy thì sắt cháy trong oxy tạo thành oxit sắt từ. Đấy cái tên này của chúng ta chúng ta nghe thấy là sắt 2 oxit, sắt 3 oxit nhưng mà chúng ta chưa hề nghe thấy oxit sắt từ thì chúng ta hãy xem xem là oxit sắt từ thực tế là gì các em nhé. À, ờ, oxit sắt từ thực tế là một chất rắn màu đen này, nâu đen. Công thức là Fe3O4. Được chưa nhỉ? Và phương trình đầy đủ khi mà chúng ta đốt sắt trong oxy đó chính là khi đốt sắt trong oxy sẽ tạo thành Fe3O4 các em nhé. Sắt trong oxy tạo thành Fe3O4 được chưa nhỉ? Ở đây thầy có hai hình ảnh, thứ nhất là sắt bị cắt và thứ hai là sắt bị đun chạm nóng chảy. À, khi mà sắt bị cắt như thế này thì các sản phẩm của nó vẫn có thể xảy ra được đúng không nhỉ? Bởi vì chúng ta biết là ở ngoài không khí của chúng ta thì có rất nhiều oxy.